Cầm bỏ lòng về đây cô tới Em vùng hát một đồ mới Bước bên ai trong thật hạnh phúc Nhìn lại anh sau trong tầm